Rồi uh, Xin chào tất cả các bạn nha Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn là mở cái port của con uh, à, FPT này Rồi Đầu tiên thì các bạn phải uh, tắt hết cái bảo vệ chứng minh 10 đi Và uh, tắt hết tường lửa đi uh, Thì mới mở được port trên uh, mở port ở đây nhá Đầu tiên các bạn ấn chuột phải vào đây này uh, Các bạn setting ý. Cái việc tắt này thì cái video trước mình đã nói rồi Nhưng video này mình lại nói lại tiếp này Các bạn ấn vào đây nhá đây cái phần virus ờ, này thì các bạn ờ, tắt hết đi dùng mình được chưa? hoặc là nếu như mà các bạn ờ, có cái phần mềm diệt virus ý, thì các bạn cố gắng là gỡ nó ra được chưa nào à, rồi tiếp theo là phần tương lửa này à, thì các bạn cứ tắt off đi thôi tắt nó đi được chưa nào rồi sau khi mà tắt xong thì các bạn lại tiếp tục ấn vào đây để xem check IP máy các bạn vào mục thứ hai này nhá từ dưới lên này mục thứ hai ok các bạn có E P C O N này F này I G này. Enter đấy thì đây các bạn chỉ chỉ quan tâm cái mục ờ, default gateway này là một cái mục ờ, IPv4 là hai đấy được chưa nào đấy địa chỉ đây thì bạn ờ, đánh vào cái trình duyệt và tiến hành đăng nhập thôi đây 192.168.1.1 được chưa nào rồi ờ, các bạn đăng nhập đấy user và password thì các bạn lấy đằng sau cái modem uh, ờ, của nhà bạn nhé rồi các bạn uh, đánh vào thôi và tiến hành đăng nhập rồi việc đầu tiên của cái fpt này bạn cần quan tâm đó là gì các bạn vào cái mục đầu tiên rồi rồi cái mục uh, one status các bạn kéo xuống các bạn nhìn thấy cái cái IPv4 không ạ IPv4 red đấy đây thì cái địa chỉ này với cả ờ, đối ờ, với cả địa chỉ này trên trang can you org này thì là phải trùng nhau nhé các bạn đây này hai cái hai cái này là phải trùng nhau nếu như mà không trùng nhau thì ờ, mở port sáng năm chả mở được đâu các bạn Đấy, nếu mà khác nhau thì các bạn à, cố gắng gọi lên tổng đài để họ mở bảo họ mở họ mở cái cổng IPv4 cho các bạn như nào. Đấy, cái newcme.org là cái trang để mà check à, check port đó thông hay chưa ấy. Như nào. Rồi. Tiếp theo là các bạn à, vào cái mục uh, security setup này. Rồi, Ờ, các bạn nhìn thấy cái mục IPv4 firewall không ạ đây này đây này đây ấn vào đây rồi thì là firewall ta từng lửa thì các bạn phải tắt đi dùng mình nhá ấn vào đây rồi apply này rồi tiếp theo cái mục uh, ờ, port forwarding thì uh, cái mục này thì các bạn uh, không không cần phải chọn gì hết để mặc định thôi uh, cái phần là device thì bạn uh, chọn cái là à, ờ, desktop này. cứ desktop và chọn thôi đó rồi cái mục này thì uh, tức là gì là là enter bạn làm port. uh, các bạn có ba một bốn không không như thế nào ba một bốn không không đấy start uh, cái cổng bắt đầu là đây cổng kết thúc là ba một bốn không chín rồi protocol thì để như bot đi protocol để bot được chưa nào à, là dùng cả hai đấy dùng hai chế độ là TCP và UDP à, rồi đến cái mục select one collect thì à, cũng chả có gì để chọn nhưng mà được chưa tiếp theo các bạn ấn vào S, được chưa sau khi mà S xong thì nó hiện hiện lên như này được chưa sau khi hiện lên này thì các bạn tiến hành check port thôi thì các bạn à, vào cái trang này bạn à, lên Google search này có Ken you à, Ken you uh, see nào đây cái mục đồ ờ, cái cái link đầu tiên trong .org ấn vào Đấy. đây chính là cái IP rồi ờ, đây là port muốn check thì các bạn gõ vào đây gõ vào cái mục thứ hai này nhá ba một bốn không rồi thì hành check port ok shot set đã ờ, thành công rồi các bạn uh, tiến hành check tiếp cái cổng nữa này chín nữa. ok cái cổng này đã thành công shot set rồi sau khi mà mở cái mở cổng thành công ấy thì các bạn này tắt đồ đi thôi và vào cái app pinút này được rồi đây cái app pinút này à, các bạn tiến hành checkboard nhé rồi open hết rồi rồi tiếp tục có cái new này cái mục này thì các bạn ấn lên bật lên thôi à, tiếp theo các bạn mở cho browsing còn phần này thì cũng như giống video trước thì mình cũng nói là các bạn chỉ cần quan tâm đến cái mục này này là cái phần trăm ờ, chạy pinút của các bạn ấy và đây là ngày bắt đầu ngày bắt đầu chạy như thế nào và tính tới thời điểm hôm nay thời gian đầu thì các bạn uh, mới cài pinút và chạy nốt luôn ý, thì nó sẽ cái phần trăm này nó sẽ cao sau một vài ngày thì sau khi mà các bạn chạy thì nó sẽ tụt dần tụt dần như thế nào do do nó chỉ tính là gì up đến 90 ngày gần nhất thôi tiếp theo rồi uh, sau khi mà các bạn mở port rồi ấy, thì các bạn có thể là vào lại cái mục uh, setting này date uh, các bạn bật cái bảo vệ này lên được nhé sau khi mà port đã thông thì các bạn có thể bật cái bảo vệ này lên được như thế nào rồi video này đến đây thôi rồi nếu như mà trong quá trình ờ, mở pod ấy các bạn ờ, có gặp khó khăn gì ờ, thì hãy liên hệ với mình, với mình nhé và các bạn cài cái phần mềm TeamViewer về cái link cài đặt mình sẽ để bên dưới phần mô tả TeamViewer là cái phần mềm điều khiển máy vi tính thôi đấy sau khi mà các bạn tải về thì mình, mình liên hệ với mình mình sẽ mở pod cho các bạn như thế nào nếu như mà bạn thấy hay thì hãy để lại một cho mình một like, một share nhé. Cảm ơn ờ, tất cả các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ờ, trong các video tiếp theo nhé.